Hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với uh, kênh MLM Youtuber Thì uh, cái thuật toán máy của Youtube nó mới ra là Nó quét cái kênh mà Như vậy uh, nhiều cái lỗi à, ví dụ như là spam hoặc cái gì đó là nó bật kiếm tiền rồi thì nó có thể là gây ra làm tách kênh và không thể uh, và kiếm tiền hoặc là tới kiếm tiền vậy cho nên chúng ta phải xóa mấy cái biên phụ đi và cách để mà mình xóa biên phụ là như thế nào các bạn à, hãy xem video lúc trước thì à, do là cũng máy làm youtube lúc trước cho nên mình tụ rất là nhiều cây vì thế cho nên là rồi nó à, con máu thì nó không có trọng hết như vậy mỗi gà mèo chỉ à, có thể tổ được uh, hai canh nhiều quá thì nó cũng cũng bị xe bom cứ cũng, cũng có bị xe bom thôi còn như cái canh mà uh, cái canh mà của uh, Hải Dương Trung Hiếu của Việt Nam mình á thì nghe đâu là bị uh, tái kiếm tiền hơi cái cây nên là rất nguy hiểm mình uh, làm video này là muốn hướng dẫn cho các bạn cách mà mình xóa tài khoản phụ mình nghe đâu là thầy đoan uh, gửi con nghị mà tỷ lệ tháng thì cũng của mình cũng biết nha. lúc đầu mới làm youtube thì à, các bạn à, thấy à, nói chung mà mình cũng thơm đi tạo ra nhiều kênh quá bây giờ nếu mà nó quét kênh thì dễ bị lỡ bị vi phạm lắm cho nên là mình xóa bớt đi mấy cái video mà mình đang ví dụ mình đang có kênh này à ví dụ mình đang có bộ phim này cái kênh này cái mình chuyển qua kênh khác mình đang bộ phim đó nữa cái là nó bị lỡ trùng lập và trùng lập là trùng lập uh, à, của mình và tự mình uh, rồi mình vi phạm luôn cách xóa như thế nào có bọn à, uh, CD đây đầu ờ, tiên là mình uh, vào cái tài khoản của mình còn cách vào biểu tượng cây bên này thì có uh, chín mươi ba nghìn ba người đăng ký thôi chứ mà tới hai mươi mốt người mấy trăm được xe là cách này thì mình à, sẽ làm một cái video hướng dẫn riêng mình kiếm à, kiếm được xem uh, tự nhiên thôi chứ không có dùng cái chiêu gì hết nhưng mừng biết cách luôn có bộ màu hình đen cưa chơi à? chứ thêm này xóa người quản lý kìa thằng bên cây đây không phải cây này cây đây mình không xóa cho nên mình à Gió trở lại đằng sau đèn nhật mấy đèn kia Mới nè Đây cũng như là dọn Cũng đo như là pin chính của Gmail đó đó, bây giờ mình sẽ xóa cây này pha gì đây này rất đơn giản thôi các bạn ơi làm theo là làm được ha xóa tài khoản bọn à, nhập vào khẩu mình vào rồi cho mình giữ riêng à, tư nha mật khảo mà thiên ca không sẽ à, tiết lộ sát tục khoảng còn đạt kỹ cái này nha vui là đạt kỹ phần này đây là thông tin rất quan trọng bọn có sẽ chém muốn sát không phương bọn có thể không khôi phục giữ tất cả dữ liệu tài khoản này nếu bọn thay đổi quyết định bọn có thể được quyền sở hữu gì tất cả nội sách này có thể dịch vụ bị ảnh hưởng khi bọn xóa tài khoản chẳng hạn có dịch vụ Google không còn hỗ trợ dữ liệu của bọn cũng sẽ bị xóa rồi đó với bọn có bất kỳ dịch tài chính nào đang trả xử lý vẫn phải chịu trách nhiệm cho có tài khoản đó có tôi xác nhận rằng vẫn chịu trách nhiệm về tài khoản phát sinh ra bất kỳ giao dịch chính sách tôi hiểu trên trường hợp tôi sẽ không được tài khoản có tờ muốn xóa việc đó à, mình test vô mình xóa thôi mình có cần nhát nữa bọn bạn chứ lỡ có cần mà đơn à, đơn yên chính là tự nhiên là đi xóa nó mất hết á mình xóa luôn ngay thứ hai này mình xóa mấy cây phụ cây nhà mình, mình mình không muốn giữ nó lại đó đi còn mình xóa cây chính để tự nhiên nó mất hết rừng nó thừa tầm bậy nữa không đây còn mấy đấy còn xóa tài khoản rồi ừ, đi mua thôi còn mấy game đây thì tự mình sẽ xóa luôn nó là mấy cái video mà mà mình mình mình đang ờ, video trùng lặp á thì mình nên xóa ví dụ kênh chính nhà mình đang có video này thì kênh kia mình cũng đang video này thì cái video kênh kia phụ thì mình xóa đi để ờ, xóa luôn cái kênh đó đi nhưng mà ấn nút kênh phụ mình nên xóa được rồi đó có bộ là ha mắc ờ, cái kênh nhắm mắt rồi đó không còn tồn tại lên cái gmail ờ, của mình nữa. thì đó là mình cách mình chia sẻ cho mọi người biết và bây giờ thì thì toán nó mới đòi nó khác khà hơn cho nên là mọi người phải chú ý không ừ, nên đang ờ, một cái video nhưng mà đang nhiều vô nhiều cây nhé các bọn là chủ yếu là kiếm vi thôi nhưng mà cái đó bây giờ là không có được cho nên là mình ờ, cần phải xóa cái tài khoản phụ hoặc là xóa luôn cái hoặc là xóa cái video của bên tiên phụ đi để nó không bị lỗi nó quét là nó mất anh luôn á là, là ví dụ bật cái kiếm tiền thì nó cũng bị mất anh mà không bật kiếm tiền thì nó cũng bị lỗi vi phạm nhưng mà tốt nhất là nên xóa cho nó khỏi bị uh, những cái vấn đề mà về sau này lồng uh, tốt nhất là nên lồng một cây thôi nhưng mà mình không cứ lồng hai cây đi lồng hai cây một cây thì mình lồng uh, ờ, một cây thì mình lồng mà uh, như là demo đó còn một cây thì làm phiên chính ví dụ mà lồng mà uh, về re-up á thì mình cần cái kênh demo hơn mình ừ, cần à, ví dụ mình đăng cái video đó rồi sau rồi mình, à, mình thấy không bị phạm quyền gì thì mình xóa còn nếu mà được thì mình xóa đi rồi mình đang à, vỗ kênh chính của mình đây cách mà lách bóng quyền thì mà các bạn hãy vào kênh mình và xem các gì up không bị dính bóng quyền á mình có được một video rồi à, đây là video mà mình hướng dẫn các bạn cách mà xóa tài khoản video đến đây là hết cảm ơn các bạn đã xem video nếu thấy hay thì nhớ nhấn like chia sẻ video và đăng ký kênh nhưng mà mình nghĩ các bạn nên chia sẻ video này đi để cho mọi người biết và biết cách uh, tránh kịp thời để khỏi bị uh, à, tái kiếm tiền hay là bị cái vấn đề gì đó mà không thể vào được kiếm tiền Đấy, thì coi có muốn xem video chúc các thành công